bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Tôn An để dõi theo trận tứ kết của giải vô địch bóng đá sân nằm trên Cúp hội Đông Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đối đầu giữa Lộc Thịnh FC và các thủ Thúy Sơn FC. Như vậy là ở hiệp 1 thì các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ sẽ bảo vệ phía tay trái của quý vị đang xem với trang phục áo hồng và quần xám, còn các cầu thủ Thúy Sơn họ sẽ bảo vệ phía tay phải của chúng ta với trang phục ừ, áo xanh và quần xanh đứng trước bóng lúc này đang là cầu thủ mao số 6 của các cầu thủ lộc thịnh fc như vậy là trận đấu đã được bắt đầu lộc thịnh fc họ đến với trận tứ kết này với vị trí là nhì vắng à còn các cầu thủ thúy sơn họ đến với trận tứ kết này với vị trí là của nhất bằng c đó là cú đá đầu tiên của cao cầu thủ lộc thịnh fc đó là pha ra chân của sĩ tùng quả đá phạt góc đầu tiên điều khiển trong trận đấu này vẫn đang là tổ trọng tài đến từ liên đoàn bóng đá phủi của miền đông trọng tài số 1 đang là ông văn thắng và trọng tài số 2 đang là ông tiến trần những trọng tài rất uy tín của bóng đá phủi ở buổi sáng ngày hôm nay thì ông Tuyến Trần cũng đã bắt trận chung kết ở giải vô địch bóng đá tứ hùng tranh cúp các cộc arena lần thứ nhất năm 2022 rất nguy hiểm không có bàn thắng cho các cầu thủ thúy sơn một bầu không khí vô cùng sôi động đã diễn ra ở sân bóng anh dũng của chúng ta Đấy quý vị và các bạn theo dõi chúng ta cùng điểm qua những cái tên sẽ có mặt ở sân bóng Anh súng ngày hôm nay. Lòng Thị FC ở trong khung gỗ cỏ đang là Lê Cường mang áo số 1, các cầu thủ số 11 Sĩ Tùng, số 10 Văn Đạt, số 4 Văn Tuấn, số 8 Quang Đức, số 18 Văn Sơn mang mang đội trưởng, số 5 Văn Hải, số 7 Minh Hải và số 9 Văn Vương, số 17 Quốc Quần và số 36 là Lê Cường. Còn Thúy Sơn FC họ đến với sân Anh súng của chúng ta 14 cái tên rất chất lượng ở trong khung gỗ của họ đang là Văn Hoàn mang số 1 các cầu thủ số 6 là Tuấn Viện số 88 Phạm Kiệm số 36 Văn Huy số 11 Phạm Thúy số 10 Phạm Hoài số 2 Xuân Tùng số 9 Văn Tuấn số 87 Lê An số 0 Văn Hải số 19 Văn Đại số 8 Lê Quang số 7 Văn Đậu và số 92 là Xuân Ngọc các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ nằm ở bảng A với vị trí là nhì của bảng A họ cũng đã có 6 điểm đá biển cho Lộc Thịnh FC và lại bóng tốt đá biên cho các thủ Thúy Sơn ở trong khung gỗ của Thúy Sơn FC đang là Văn Hoàn đây đã là trận đấu loại trực tiếp và chắc chắn hai đội sẽ phải chơi rất cẩn trọng Văn Tuấn đó là tình huống đá biển dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC Văn Tuấn rất nguy hiểm sẽ quả đá biển dành cho cầu thủ Lộc Thịnh chúng ta đang được thấy những hình ảnh từ giải bóng đá sân nằm tranh quốc hội đông hương ngọc lặc khu vực phía nam lần thứ 5 năm 2022 đang diễn ra ở sân bóng anh dũng ở phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương không được đó là tình huống lắc đầu của phạm hoài rất nguy hiểm sẽ có quả phản góc ở những phút vừa qua thì hai đội vẫn đang chơi khá thận trọng phản công không được là đường truyền của phạm hoài sẽ có quả đá biển dành cho các cầu thủ lộc thịnh fc văn tuấn sĩ tùng đường chuyền đây đường chuyền rất hay của cầu thủ màu số 11 đó là sĩ tùng người có pha lắc đầu đó là văn đạt một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng dành cho Lộc Thịnh FC. Và chạy chân tốt cầm ờ, đánh đầu một đẳng công rất cao như vậy là thúy sơn nó đã vươn lên dẫn trước trận đấu sẽ trở nên cực kỳ đáng xem với những phút còn lại đúng là ngày hội của bóng đá thực sự ở dạng sáng này lúc 2 giờ 30 theo giờ Việt Nam của chúng ta thì trận đấu pha Champions League cũng đã diễn ra khi mà Real Madrid họ đã vượt qua Liverpool với tỷ số cách nhau gol đó là tình huống dứt điểm của Lê quang và chỉ có quạt phạt góc cho các cầu thủ Thúy Sơn đây là quả phạt góc đầu tiên như vậy là những tiếng kèn vô vô rơi là đang có mặt ở sân bóng Anh Dũng của chúng ta tiếng kèn vô rồi là đã tái hiện ở World Cup dứt điểm ở World Cup năm 2020, 2010 ở Nam Phi. Một tiếng kèn vô rồi là đã đi vào huyền thoại, đã đi vào lịch sử của bóng đá thế giới. Trận đấu đang diễn ra quá căng thẳng và nó còn căng hơn giữa cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Phản không nhanh. Thí sơ đã cân sân bao coi. Không thể có pha dứt điểm của Văn Động. trận đấu đang diễn ra quá hay đúng là một trận đấu đỉnh cao đây đã là trận tứ kết rồi và sẽ không có bất cứ sai lầm nào lòng thịnh phản công trấn trai để là khôi không thể có va ra chân của văn đạt sẽ có tình huống đá biên vâng chúng tôi xin trân trọng kính mời các cổ động viên các cổ động viên quá khích không có bàn thắng đó là tình huống đá biên ông văn thắng đang rất nghiêm khắc ở những tình huống đá biên không được ôi đó là pha ra trận của văn tuấn tỷ số vẫn đang là một không nghiêng về phía thúy sơn fc một bầu không khí vô cùng sôi động đã diễn ra ở sân bóng anh dũng của chúng ta không được lần mở bóng là của sĩ tùng không được Tuấn Viện đang chơi ở vị trí thấp nhất nơi hàng phòng ngự của Thúy Sơn và chúng ta nói ở vị trí đó là vị trí của Phi Sô tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao không vào như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC và đó là pha lập công của cầu thủ mang áo số 6 Cầu thủ áo số 6 cũng chưa thể có dền dòng danh sách đăng ký của chúng tôi. Hai đội đã trở về vạch xuất phát. Một đều rồi. Chỉ ít phút khi mà thao thủ Thúy Sơn họ có được bàn thắng thì Lộc Thịnh FC họ đã có bàn thắng cân bằng tỷ số một đều. Đúng là trận đấu của những người con ở xứ Thanh quê ta luôn là rất náo nhiệt và luôn quyết liệt ở những từng pha bóng. Đây là Văn Tuấn. Văn Tuấn dứt điểm. Vẫn đang là các thủ áo hồng. Sĩ Tùng không có sinh nguy hiểm và trong khung gỗ đang là Văn Hoàn và đang thi đấu rất chắc chắn. thôi đó là tình huống dứt điểm của văn đậu đó là tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ lồng thịnh fc sĩ tùng lại là sĩ tùng coi không thể có pha ra trần của sĩ tùng sân anh dũng của chúng ta đang có sức chứa khoảng 500 cổ động viên và không còn một chỗ trống nào nữa rồi Văn Hải Văn Hải đang là cầu thủ có độ tuổi cao nhất trên sân với độ tuổi là 37 tuổi 9 tháng và 14 ngày Đây là ôi đó là tình huống dứt điểm lỗi của Văn Đậu Văn Đậu đang chờ vị trí cao nhất mà người ta gọi là vị trí của pivot Văn Đậu sẽ có tình huống đá biển dành cho các cầu thủ áo hồng rất khẩn trương Sĩ Tùng Phản công nhanh, một hai Văn đầu. Pha đẩy, đẩy bóng hơi dài của Văn Đậu Thời tiết ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đang là rất lý tưởng Khi mà nhiệt độ ngoài trời chỉ là 32 độ C Một tính chất của trận đấu loại trực tiếp Và hai đội đang thời trời khá thận trọng Đã có tiếng còi điều khiển trong trận đấu này vẫn đang là tổ trọng tài đến từ liên đoàn bóng đá phủi của Minh đông. Trọng tài thứ nhất đang là ông Văn Thắng, trọng tài thứ hai đang là ông Tuyến Trần. Đây là hai vị vua áo đèn đã khẳng định được tên tuổi của mình ở giới phủi của trọng tài Minh đông Và không phải ngẫu nhiên, hai vị vua áo đen này có mặt ở trận đấu ngày hôm nay để điều khiển trận đấu cực nóng. Một trận đấu quá căng thẳng. Văn Đậu đá biển cho các thủ áo xanh đây là giải bóng đá mini sân nằm tranh cúp hội đồng hương ngọc lặc khu vực phía nam lần thứ 5 năm 2022 được tổ chức tại sân bóng anh dũng ở phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương một mặt sân của cam nưu một mặt sân quá đẹp và chủ sân cũng là một người còn ưu tú của ngọc lặc fc đó là ông trung bùi ông trung mùi cũng là một siêu phủi không có dứt điểm văn hải văn hải phải lấy bóng tốt là của sĩ tùng sĩ tùng dứt điểm của Xavi Hernandez và tỷ số đã được nâng lên thành 2-1. Rất nhanh và rất nguy hiểm. Trước đó là phải xử lý cực kỳ hay là của Sĩ Tùng. Tiếp tục là một pha dứt điểm đó là tình đá hướng đá biên dành cho lục thịnh fc không có sinh nghiêm phản công nhanh đó là còi đã có tiếng còi vòng là của Văn Tuấn Văn Tuấn là một trong những cầu thủ rất đáng chú ý ở trận đấu ngày hôm nay một cú đá rất chất lượng nhưng Văn Hoàn vẫn đang thi đấu khá tập trung không thể trách bàn thua của cầu thủ Thúy Sơn khi mà Văn Hoàn cũng đã thi đấu tốt Trường Sa Vi Trường Sa Vi cầu thủ đã có một cú đúp vẫn đang là cầu thủ bóng giành lê quang vẫn đang là lê quang sẽ có tình huống đá biên đúng là những trận đấu của những người con xứ thành luôn là rất quyết liệt và máu lửa giải đấu này nói đến không với bạo lực bóng đá và hai đội vẫn đang thể hiện tốt chỉ có một đội sẽ bước vào trận bán kết theo như chúng tôi mới nhận được thì chiếc cúp vàng của Quốc hội đồng hương Ngọc Lạc khu vực phía Nam nặng khoảng 16 kg và mạ vàng 24K. Và đội nào sẽ lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay? Một giải đấu chất lượng, một giải đấu uy tín nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa những người con xa phương của Thanh Hóa của chúng ta. Như chúng ta cũng đã biết Thanh Hóa của chúng ta đã sản sinh ra rất nhiều những tài năng như Mai Tiến Thành và đặc biệt là Văn Thắng. Và chúng ta cũng còn nhớ một cái tên rất nổi tiếng như Hoàng Đình Tùng. Sẽ có quả đá phạt. Đó là một tình huống tác động của một cầu thủ bên phía các ông thủ lộc tỉnh FC. Đó là tình huống phạm lỗi của Văn Vương. Rất tốt trước đó là pha xử lý của văn hải rất nguy hiểm một chút nữa tuổi thì đã có bàn thắng cho các cầu thủ thúy sơn trước đó là tình huống nỗ lực của phạm hoài hai đội vẫn đang tấn công mãn nhan văn đậu và đã là cầu thủ báo rảnh có phản góc đó là tình huống ra chân của lê quang đây là quả phản góc thứ ba cho các cầu thủ thúy sơn không có siêu nghiêm phản công nhanh chuyển sáu mươi, và đã là trường giáo không thể qua được văn hải văn hải văn động, vẫn đang là văn động ở những phút vừa qua thì tỷ lệ kiểm soát bóng của thúy sơn đang là khá nhỉnh tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lên tới 58 phần trăm nhưng các cầu thủ lộc tỉnh fc họ vẫn đang chơi rất kiên cường sẽ có một phút hội ý dành cho các cầu thủ áo xanh một phút hội ý cần thiết khi mà các cầu thủ lộc tỉnh fc họ vẫn đang thi đấu cực kỳ tập trung đúng là trận đấu này không dành cho những người yếu tim một trận đấu quá căng thẳng mà người ta ví von như cuộc gặp ừ, giữa mỹ và triều tiên rất đáng tiếc cho các cầu thủ thúy sườn khi mà họ đã có bàn thắng từ rất sớm những bàn thắng cực kỳ quý giá của một cú đúp của trường Sa Vy đã giúp các cầu thủ Lộc Thịnh FC có được hai bàn thắng và tạm thời vươn lên với tỷ số 2-1. đây là trường giao vi trường giao vi không phải là cầu thủ có thể hình tốt nhưng bù lại anh có được khả năng bền bỉ cũng khả năng càn lướt tốt và xử lý ở bóng ở phạm vi hẹp là ở một đẳng cấp rất cao đây là cơ hội phản công phạt bắn bài của văn tuấn dứt điểm đó lại là tình huống áp sát của trường sao vi sau nỗ lực ở hành lang biên trái của sĩ tùng Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cổ động viên cũng như của hai đội chúng ta hãy đứng gọn vào để chúng tôi tắt nghiệp. Vẫn đang là có thủ áo xanh. Lê Quang rất hợp lý. Phạm Hoài không được đây là văn tuấn văn đậu đồng trục viên hay tiếp tục là một quả đá phân góc dành cho các cầu thủ thúy sơn chưa thể biết đội nào sẽ vào chơi trận bán kết nhưng hai đội vẫn đang thi đấu quá hay đó sẽ là tình huống đá biên dành cho cầu thủ lộc thịnh thời gian thi đấu chính thức của hiệp một cũng đã hết và có lẽ hai đội sẽ cầm nhau nhau hóa với thứ hai một vào đó là lê quang lê quang là cân bằng tỷ số hai đều nhưng dấu ấn đậm nét là của văn đậu văn đậu là làm tất cả những gì có thể và công việc còn lại của lê quang là tương đối đơn giản hai đội đã trở về vạch xuất phát và tỷ số đang là hai đều đã có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội một trận đấu man nhan không được vẫn còn hầu chưa tốt của trường giao vi sẽ có tình huống đá biển dành cho các cầu thủ thi sơn ở trận đấu ngày hôm nay đã có khoảng 800 vé được bán hết và không còn một chỗ trống nào nữa rồi hai đội đóng vẫn chân tấn lộc và gol không thể có bàn thắng văn tuấn không được vâng như vậy là đúng lúc này thì ông văn thắng cũng đã nổi còn kết thúc hiệp một trận tứ kết giữa các cầu thủ lộc thịnh và cầu thủ thúy sơn hai đội cầm chân nhau với tỷ số hai đều một hiệp một quá hay và chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút để trước khi đến với hiệp hai của trận đấu này giả dạ, thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân Anh Dũng để theo dõi ở ờ, trận tứ kết giữa cầu thủ Lộc Thịnh FC và cầu thủ Thúy Sơn. Ở hiệp một thì hai đội đã tạo ra một thế trận mãn nhan với bốn bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội. Và chắc chắn ở hiệp bài này thì hai đội sẽ phải quyết tâm rất lớn để có mặt ở trận bán kết. Đây là giải mini sân nằm tranh Quốc hội Đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền phía Nam. Lần thứ năm năm 2022, các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ nằm ở thứ hai của bảng A còn cao thủ Thúy Sơn họ đứng đầu của bảng C như vậy là hiệp hai cũng đã được bắt đầu Văn Đậu Văn Đậu cũng đã thi đấu tốt ở hiệp một không được và trẻ chân tốt của Văn Vương một bầu không khí vô cùng sôi động đang diễn ra ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương của chúng ta không có pha phạm lỗi Trương Gia Vy không được không thể có tình huống khống chế của phạm hoài đá biên cho các thủ lộc thịnh fc ở hiệp hai thì các thủ lộc tịnh họ sẽ bảo vệ phía tay phải của chúng ta với trang phục áo của quân sám là bao đó là trường sa vi và một cú hat trick thật không thể tin nổi đây là cú hat trick thứ 32 của anh ở trong màu áo của lộc thịnh fc một pha xử lý ở một đẳng cấp rất cao và một lần nữa thì các cầu thủ lộc thịnh họ lại vươn lên dẫn trước ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai và lại một lần nữa thì các cầu thủ thúy sơn họ lại phải rượt đuổi tỷ số phản công cho thúy sơn cầu thủ có pha dứt điểm trường sáu mươi trường sáu mươi và lại bóng tốt của văn động văn động phạm ngoài phạm ngoài văn động và lại bóng tốt tình huống xử lý của văn đạt giáp tài và đang là thúy sơn fc phạm hoài văn đậu đường chuyên tốt và sứ điểm ở góc hẹp là của lê quang sẽ có quả phạt góc dành cho cầu thủ thúy sơn không được như vậy là chúng ta hãy chơi xem rất may cho rất may cho cao thủ lục thị giáo sĩ khi mà bóng đã ở ngoài vạch bụi nhưng đây cũng là một cơ hội không thể tốt hơn dành cho cao thủ thúy sơn để họ có thể có bàn thắng để cân bằng tỷ số 3 đều đứng chiếu bóng lúc này đang là hai cầu thủ áo xanh văn hải Lê Quang cũng là một trong những phương án quả đá này Lê Quang chưa có tiếng còi và sẽ có chiếc tay vàng được xuất ra đây là chiếc tay vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay và nó được dành cho Văn Hải khi mà chưa có tiếng còi thì Văn Hải đã có thực hiện một quả đá phạt nhanh nhưng Văn Thắng đã rất nghiêm khắc một trận đấu derby một trận đấu này lửa thì không thể thiếu những vị vua áo đen uy tín và rất nghiêm khắc vẫn này Và Đó lại là Văn Hải Đúng là khi cần thì Văn Hải có Mà khi khó thì đã có Văn Hải Và tỷ số đã được cân bằng 3 đều Đúng là một trận đấu diễn ra quá hay Cho dù đội nào có mặt ở trận bán kết cũng là hợp lý thôi Kiếm mà ba hai đội đang thể hiện một trận đấu đỉnh cao, một trận đấu mãn nhan, Khoảnh khắc lóe sang của Văn Hải đã giúp các cầu thủ Thúy Sơn có được điều mình cần đó là bàn thắng. Nhưng các cầu thủ Lộc Tỉnh FC họ đang chơi bé sinh tập cao. Và đó lại là tình huống dứt điểm của Trường Sao Vy để tập hợp những đội bóng của những người con xứ Thành là cả một vấn đề đã được tổ chức một giải đấu như thế này sẽ có rất nhiều những trông gai những bàn tổ chức của giải đấu năm nay vẫn đang đi theo đúng lịch trình của ban tổ chức ông Ngọc Thắng cũng đã từng bắt ở giải hạng nhất quốc gia và không phải ngẫu nhiên và ông có mặt ở trận đấu ngày hôm nay văn tuấn sẽ có tình huống đá biên văn tuấn sẽ có tình huống phát bóng lên trận đấu đang diễn ra rất khẩn trương Nếu tỷ số này được giữ nguyên thì hai đội sẽ bước vào những loạt đá cân não và chắc chắn không đội nào muốn muốn bước lên những loạt đá may rủi cả. Trận đấu vẫn đang diễn ra quá căng thẳng. Không thể có tình huống ấy đâu. Văn Hải. Đó là phản dứt điểm thẳng của Văn Hải. Bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của Lê Cương. Rất may bóng đi ngoài khung gỗ của Lê Cương. và đá bóng an toàn. Tiếp tục là một tình huống đá biên. Có lẽ Lộc Thịnh, cả Lộc Thịnh và cả Thúy Sơn muốn định đoạt ở 40, 40 phút thi đấu chính thức ngày hôm nay. Tiếp tục là quả phạt góc là tình huống bật nhảy của Văn Vương chưa thể biết đội nào sẽ đi tiếp sẽ có quả đá biên tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho thúy sơn văn hải đó là tình huống hỗ trợ tốt của văn vương tấm vé bán kết vẫn đang chia đều cho cả hai đội ở trận đấu ngày hôm nay chỉ số vẫn đang là ba đều văn hải văn hải văn hải đã là cầu thủ ghi bàn thắng ở tình huống cố định để đưa hai đội trở về vạch xuất phát văn này và xử lý tốt chuyến sau đi văn này vẫn đang là cầu thủ áo xanh và phản đối tốt đây là khôi có thể dứt điểm không vào đó là pha dứt điện của phạm đại vẫn đang là hậu tĩnh fc để chuyển không thành công của Sĩ Tùng. Vẫn còn. Mấy ngày không được. Vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Văn Hải. Vẫn đang là Văn Hải không có quá nhiều khoảng trống cho Văn Hải ở những phút vừa rồi vừa qua sẽ cần rất nhiều sự hỗ trợ đến từ các đồng đội của mình tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ lồng Thịnh FC Quang Phải chỉ dẫn không thực sự thành công của Văn Đậu Vẫn đang là cầu thủ Thúy Sơn Rất đáng tiếc Phản ra chân là của Lê Quang Anh đã bị mất trụ ở tình huống rồi Trường Sáu Vy đã có tiếng gọi Một pha xử lý rất kinh nghiệm của Trường Sáu Vy Và người đã bị mắc bẫy ở tình huống vừa rồi Đó là Văn Hải quả đá phạt này cái khung thành của lê cường khoảng 11 mét góc sút là rất rộng và đứng xuống bóng này đang là cầu thủ mang áo số 11 của lục thịnh fc đó là sĩ tùng sĩ tùng là một chuyên gia đá phạt và liệu sĩ tùng có giúp các cầu thủ lục thịnh fc có được lợi thế ở quả tình huống này không không được vẫn đang là một bầu không khí vô cùng sôi động đang diễn ra ở sân bóng anh dũng của chúng ta đã có tiếng còi của ông văn thắng và có vẻ như ông văn thắng đang phải nhắc nhở ông đang nhắc nhở văn hoàn văn hoàn là chân trong chân giữ trong khung gỗ của các cầu thủ thúy sơn không được phản công nhanh rất hợp lý đấy là côi và hỗ trợ rất hay đó là tình huống lăn xả của cầu thủ màu số 19 rất nguy hiểm đó là cú đá của minh hải minh hải vẫn chưa thể giúp các cầu thủ lộc thị fc vươn lên rất trước vào những phút vừa qua đó là tình huống pháp bóng lên các cầu thủ thái sơn họ cũng đang rất khẩn trương nhưng ở trong khung gỗ đã có tiếng còi ở trong khung gỗ thì lê cường vẫn đang chưa tốt sẽ có tình huống đá biên phản và nỗ lực của hành lang biên phải của Lê Quang. Chưa thể biết đội nào sẽ đi tới trận bán kết nhưng mà hai đội đang thể hiện là quá hay ở những phút vừa qua. Đội nào vào trận bán kết cũng là hoàn toàn xứng đáng thôi. Một thế trận đôi công mãn nhăn Đây là quả phạt góc thứ tư dành cho các thủ môn dành Văn Đậu Đá biên cho Lộc Tinh FC Phản công nhanh Không thể có hòa dứt điểm của Phạm ngoài 2 phần 3 thời gian thi đấu chính thức của trận đấu đã trôi qua và hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 3 đều đang có chấn thương của Lê Cương nếu như Lê Cương mà không thể tiếp tục thi đấu thì sẽ là một bất lợi rất lớn đối với lực thị cá gì đấu sẽ được tiếp tục văn đậu rất nguy hiểm đó là tình huống ra trận của văn hải trường sa vi không thể qua được hai cầu thủ quá giành đấy là không bao đó là tình huống ra trận của Văn đầu đúng là người sút cũng giỏi mà người bắt cũng tải cú đá rất hay là của phát đậu nhưng pha đổ người của lê cương là hoàn hảo lê cương có chiều cao 1m78 và sải tay là 1m42 anh đã cứu thua một tình huống ngoạn mục dành cho các cầu thủ lộc thịnh tỷ số vẫn đang là ba đều và thời gian của trận đấu không còn nhiều nữa lại là pha xử lý rất an toàn nữa của Lê Cương Đây là Văn Hải Văn Hải Vẫn còn Rất khéo léo Sẽ có tình huống đá biển dành cho Lộc Thịnh FC Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu Và hai đội đang chơi rất thận trọng nếu đội nào có bàn thắng ở những phút nhạy cảm như vậy thì sẽ là một lợi thế không hề nhỏ. Tiếp tục là một quả đá biên dành cho cao thủ Thúy Sơn. Văn Hải. Vẫn đang là Văn Hải. Văn Hải vẫn đang là niềm cảm hứng trên sân. Văn Hải không thể qua được ba cầu thủ áo hồng. rất điểm vào đó là trường sa la trường sa la đã có một cú bốc cỏ để đưa các cầu thủ lộc thị fc vươn lên dẫn trước bốn ba rồi bốn ba cho lộc thị fc đúng là một đạo diễn u líu cũng không thể có một tác phẩm nghệ thuật như bây giờ một tác phẩm kinh điển vẫn còn pha bóng của văn tuấn vẫn đang là cầu thủ áo xanh không vào và ra chân là của lê Quang như vậy là các cầu thủ thúy sơn không như đó là lộc thịnh áo dày họ sẽ được Hưởng quyền hội ý một phút Một phút hội ý cần thiết khi mà các cầu thủ thầy Thúy Sơn Họ đang tràn lên tấn công Đó là những sự điều chỉnh Thời gian vẫn còn cho các cầu thủ Thúy Sơn Thì một khoảng cách lúc này chỉ là một bàn mà thôi Tổng tỷ số lúc này đang là 4 bàn Nghiêng về phía các cầu thủ Lộc Thịnh FC đúng là sau trận đấu này thì trường Sao Vì cũng sẽ có những lời mời ở những câu lạc bộ lớn của bóng đá vội Bình Dương. Một mình anh đã cáng đáng nguyên hàng công của các thủ Lộc Thịnh. Thời gian thi đấu không còn nhiều và các thủ Long Thịnh họ cũng đang chủ động chơi chậm để bảo vệ thành quả mong manh của mình. Phản công, trường Sala. Vẫn đang là có bóng giành. Như vậy là đã có tiếng còi. Đang có một chấn thương. Đang có chấn thương của Lê quang Và ông Ngọc Thắng cũng như ông Tuyến Trần đã phải dừng trận đấu lại đang có một chấn thương khá nghiêm trọng của Lê Quang. Những phút cuối cùng của trận tứ kết ở giải vô địch bóng đá sân nằm trên Quốc hội Đồng Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam lần thứ 5 năm 2022 cuộc đối đầu giữa Lộc Thịnh và Thúy Sơn. Tỷ số tạm thời lúc này vẫn đang là 4-3 nghiêng về phía các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Một cú bốc cờ của Trường Sa Vi trận bán kết chỉ còn cách các cầu thủ Lộc Thịnh FC ít phút nữa thôi và liệu các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ có bảo vệ thành quả được ừ, mong manh này hay không khi mà sức tấn công của các cầu thủ Thúy Sơn vẫn đang là khá lớn Văn Hải vẫn là Văn Hải tất cả các cầu thủ ông họ đã về phần sân nhà không được và vào bóng an toàn đó là sẽ quả là đá biên đây là văn tuấn theo thông tin chúng tôi mới nhận được nếu như các cầu thủ lộc thịnh fc mà có được trận thắng ngày hôm nay thì họ sẽ có phần quà trị giá 15 triệu Việt Nam đồng của chúng ta cú sút điềm thẳng đó là tình huống đánh đầu của phạm hoài ở trong khung gỗ thì văn hoàn vẫn đang thi đấu khá hay anh đang vừa giữ vững với thành quả của đội bóng mình trường sao bì đã có tiếng gọi đó là tình huống phạm lỗi của phạm hoài quả đá vặn check sang hành lang cánh trai và đứng trước bóng lúc này không ai khác chính là sĩ tùng sĩ tùng vẫn đang chơi rất nổi bật trong màu áo của lục tỉnh fc lộc thịnh vẫn đang là các thủ lộc tỉnh fc Trường Sóc Vy Trường Sóc Vy Rất mạo hiểm Đó chỉ là tình huống đá biên Dành cho các cầu thủ Áo hồng Trận bán kết chỉ còn cách các cầu thủ lục Thị FC Ít phút nữa thôi Vâng, như vậy là sẽ có 2 phút bù giờ. Sẽ có 2 phút bù giờ dành cho các cầu thủ Thúy Sơn. Họ còn phải cẩn trương. Có lẽ ở trong họ sẽ chơi bao lầy. Họ sẽ chơi bao lầy ở những phút tiếp theo. Đúng là các cầu thủ Thúy Sơn họ còn phải chơi bao lầy. Họ sẽ phải chơi tiếp theo tất tay. Họ sẽ phải đánh canh bạc tất tay ở những phút cuối cùng. và chính xác hơn là ở những phút bù giờ. đúng là cần phải chơi bao lầy không có giữ nghiêm không được đón từ phát bóng lên chắc chắn là cao thủ lộc thịnh fc họ sẽ phá bóng càng xa càng tốt Đúng là những phút cuối không dành cho những người yếu tim Vẫn còn Trận đấu đang diễn ra quá căng thẳng Không được Thời gian vẫn còn Còn nước là còn tắt 30 chưa phải tết Chúng ta hãy chờ xem Và lại bóng tốt Văn Tuấn Và phải bóng an toàn Sĩ Tùng vẫn đang chơi tốt Chỉ có một đội sẽ bước vào trận bán kết mà thôi Không được Đã có tình huống phạm lỗi Và sẽ có quả đá phạt dành cho cao thủ Thúy Sơn Vẫn còn Vẫn còn thời gian Và áp sát của Văn Tuấn Ôi Văn này Chân tay Không vào Vẫn còn Vẫn đã là cầu thủ dành Văn này vẫn là văn này phải lấy bóng quá hay của văn tuấn chúng ta hãy chờ xem quyết định của ông trọng tài như vậy là đúng lúc này ông văn thắng đã nổi còn kết thúc trận tứ kết giữa thúy sơn và long thịnh fc xin chúc mừng các cầu thủ long thịnh họ sẽ bước vào trận bán kết cũng phải dành lời khen ngợi cho thúy sơn khi mà họ cũng đã chơi tốt ở trận đấu em này những sự nỗ lực của phạm kiểm hay là văn huy cũng như phạm thúy hay là phạm hoài cũng không thể giúp cao thủ thúy sơn có được tấm vé vào chơi trận bán kết văn tuấn đã chơi quá hay và đây đúng là một sâu diễn của trương gia huy cầu thủ mão số 6 anh đã có một cú bốc cờ và buổi tổng thuật của chúng tôi cũng đến đây cũng xin tạm dừng và chúng ta sẽ hẹn lại nhau ở những trận đấu tiếp theo xin kính chào và hẹn gặp lại